Xin mời các bạn hãy cùng nghe. Và đây chúng tôi đang được trích dẫn từ một bài báo sức khỏe và đời sống.vn với nội dung như thế này. Không ít à, các bà phụ nữ đã lập gia đình dù vẫn còn mù tịt về chuyện yêu. Nhưng mà theo như kết quả nghiên kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu EFOP của Pháp vào tháng 9 năm 2012 cho thấy có đến 82% phụ nữ Pháp được hỏi cho biết đã xem phim khiêu dâm ít nhất một lần so với 99% ở nam giới. Còn nếu như theo như khảo sát của nhật báo The Sun của Anh ấy, có khoảng 66% phụ nữ Anh rất thích xem loại phim này. Có một câu hỏi rất là đặt ra là liệu các bà các chị đã được học gì từ những cái bộ phim sách này? Là bởi vì như thế này. Hiện nay thì chúng ta đang sống tại thế kỷ 21 nhưng mà thực sự là không ít các bà dù đã lập gia đình mà vẫn còn mù tịt về chuyện yêu. Thậm chí có người còn tỏ ra rất là ngại ngùng, xấu hổ trong mỗi lần ân ái. Bởi vậy, mới tồn tại về những khúc gỗ trên chân nệm êm ái mà trong khi đó nhiều đàn bà thì cũng biết rằng nếu quá ngoan khi yêu thì có thể làm chồng hụt hẫng. Do đó, xem phim sách thì cũng là một cách giúp phái đẹp có chút uh, dắt lưng về chuyện ấy khi đó thì các bà mới ồ lên rằng hóa ra lâu nay chúng ta chỉ vì trung thành với tư thế yêu truyền thống mà không hề biết rằng có đến hàng trăm kiểu khác mà giúp ờ, đổi mới hương vị cho chuyện gối chăn thì các ông hẳn thì sẽ làm thêm phần hào hứng nếu người phụ nữ tiếp nhận về đề nghị sáng tạo tư thế của mình thì càng bất ngờ thấy thú vị sung sức hơn thì nếu các bà lại là người chủ động hơi màu cho tư thế đó tuy nhiên bạn nên tiếp thu một cách chọn lọc học hỏi những tư thế phù hợp với hai bạn vì không biết tư thế có thể gây nguy hiểm cho người trong cuộc kẻ bơi giỏi thì thường dễ chết đuối là vậy thì có bà nào còn dám khẳng định là đã khám phá hết chính bản thân mình hay chưa thì ngay cả cơ thể mình đôi khi phái đẹp còn chưa biết rõ huống hồ là thân thể của các chàng đặc biệt là khu vực chiến đấu khi lỗ hổng này thì có thể bù đắp bù đắp nhờ phim nóng khi mà được tận mắt ngắm nhìn thân hình của các Adam và các biểu hiện ở cảm xúc ở từng bộ phận trên cơ thể họ thì các bà có thể dễ dàng khám phá ra các vị trí trọng yếu có thể làm tăng cảm tăng khoái cảm và đốt lên tấm lửa yêu trên cơ thể của người đàn ông của mình không biết các cặp đôi trục chặt trong chuyện cuối chăn chỉ vì cảm xúc lệch pha bên này muốn bên kia thì không thường là phái đẹp nhưng lúc này phim sách được xem là cách kích động thị giác khiến cả hai gia tăng khao khát kích thích khoái cảm nên cuộc yêu cũng đã diễn ra thuận lợi nồng cháy hơn do vậy phim dạng này thì cũng là vị gia gia vị giúp ờ, chuyện phòng the thêm mặn nồng nhưng mà còn cách mà các bà thích tình dục nhưng mà thô bạo chiếm tỷ lệ cao là bởi vì sao bằng cách phân tích dữ liệu từ các trang web phim sách theo như tiến sĩ Harvard Search Seven David Doris thì cũng đã khám phá ra rằng số lượng lớn các bà truy cập vào trang web này đã để xem một số nội dung khá đặc biệt trong đó có khoảng 20% phụ nữ xem phim khiêu dâm đồng tính nữ mà trong đó thì có rất đông phụ nữ dị tính thích người khác giới. Thì những phim sách có tính bạo lực đối với phụ nữ thì cũng được các bà ưa chuộng, thậm chí còn được xem nhiều hơn so với nam giới. Tỷ lệ các bà kiện phim sách bạo lực gần như tương đương ở mọi nơi trên thế giới và không liên quan đến việc ngoài đời họ được bị đối xử như thế nào. Theo như David Ruiz đã nói thực chất ấy thì những kết quả mà tiến sĩ David Ruiz đã đưa ra không phải là hoàn toàn bất ngờ bởi lẽ trong quá khứ đã có nghiên cứu chỉ ra tới 62% các bà thích tình dục thô bạo bởi vì trước đây việc tìm và xem phim cấp 3 thì cũng không hề dễ dàng muốn xem thì phải đến tất các cửa hàng băng đĩa để mua cách phổ biến là truyền tay nhau hàng cấm và sự xuất hiện của Internet chính là công cụ giúp chị em giải đáp thắc mắc một cách dễ dàng. Ưu điểm của việc học hỏi này chính là do sự tìm hiểu chẳng ai hay và dĩ nhiên không ngờ có thể đánh giá những việc mình làm. Không phải là ngẫu nhiên, sách lại trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Và có quá nhiều thứ liên quan khiến nó trở thành cho các giới tò mò. Vốn tâm lý của con người là những thứ bị giấu đi thì lại càng kích thích muốn tìm hiểu rõ và làm rõ thì có một câu chuyện như thế này đàn ông lạc hậu thường đánh đồng nhân cách đạo đức của một cô gái với hành động vì xem phim cấp 3 trong khi nó thuộc hai phạm trù hoàn toàn khác biệt một điều gần như là hiển nhiên là dễ thấy từ trước đến nay là các vụ án xảy ra khi xem phim XXX là do con trai gây nên. Tất nhiên thì cũng có ý kiến cho rằng phái đẹp không thể gây án vì quyền chủ động tạo hóa không trao cho họ. Nhưng tại sao họ không nghĩ rằng đàn bà con gái lại có suy nghĩ và cách xử lý riêng của họ chứ không phải là cuồng quá hóa liều như phía bên kia đối với những đàn bà tỉnh táo ấy thì họ lại cho rằng xem phim cấp 3 thì có thể giúp họ xử lý những tình huống khẩn cấp chứ không bị sách khiến làm cho hỗn loạn nếu như nếu nhà như vậy thì phim cấp 3 có ích đó chứ nếu như là những cái phim cấp 3 nhẹ thì có tình huống cốt truyện rõ ràng không quá phản cảm và bạo lực đó đó chính là tôi cũng cảnh báo cho các chị phụ nữ biết thì